và tiếp tục cái tính năng thứ hai đó là khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè thì khi mà ngọn lửa tắt đi cảm biến này nó không có ngọn lửa làm nóng nó đốt nóng trực tiếp lên nó thì nó sẽ khóa ga chỉ sâu 5 đến 7 giây đây là một số như bếp có những cái tính năng an toàn cơ bản đây thì ở vị trí số 1 <coughs> bếp hiệu là Rinnai có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 này thì các bạn nào quan tâm đến những cái dòng bếp mà mình ưng ý nhất á và những cái mức giá phù hợp với bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó rồi các bạn sẽ gửi hình đó và kèm thêm cái mã số này 6 số series này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết bếp đó cho các bạn xem khi các bạn à, đồng ý thì tôi sẽ test một làm một cái clip test bếp thử những cái tính năng à, của bếp đấy cho các bạn xem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 bếp này thì tôi cũng sẽ tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng ở vị trí số 3 đây là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước cũng sản xuất vào năm 2017 nhưng cái mặt của nó thì nó bị ố như vậy nên nó sẽ nằm ở cái giá là một triệu rưỡi tiếp theo ở vị trí số 4 dòng bếp Paloma có mặt sơn giá 1 triệu tư tiếp theo nữa là ở dòng bếp số 5 dòng bếp Paloma giá 1 triệu 6 mặt men chống xước bếp số 6 Rinai mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 tiếp theo và ở vị trí số 9 thì đây là dòng bếp uh, à, Paloma thì bếp này rất là phù hợp cho những bạn mà không cần à, thiết có lò nướng thì nó đây bếp này không có bếp nướng 209B mặt men chống xước giá 2 triệu 6 tiếp theo ở vị trí trên này đây là dòng bếp Paloma cũng có mặt men chống xước mã số của nó là 902 505 đây, thì bếp này tôi vẫn chưa có đưa cập nhật cái ờ, số thứ tự giá và cái mã số lên thì tôi chỉ có thể đọc cái mã số thôi các bạn có thể ờ, dừng lại và mình ờ, ghi thêm cái mã số kèm theo 902 505 là mã số của dòng bếp Paloma model của nó là 800B này tiếp theo ở vị trí số 10 đây là dòng bếp Rinnai cũng có mặt men chống xước giá 1 triệu 8 tiếp theo dòng bếp Paloma ở số thứ tự là 11 cũng mặt men chống xước tiếp theo nữa là ở vị trí số 12 dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước giá 1 triệu 9 đây hả Tiếp theo đến với một số dòng bếp âm và một số ờ, bếp có full chức năng mặt kính đây và bếp từ âm ga âm thì ở vị trí số 13 đây là dòng bếp uh, Rinnai có mặt men chống xước đây là hàng à, dùng lướt được sản xuất vào tháng 8 năm 2019 tiếp theo nữa là số 14 bếp này là bếp ga âm mặt kính cường lực mặt kính màu đen tràn viền đây có mặt kính nó tràn viền thì bếp này nó full chức năng thì nó sẽ có những cái chức năng là nấu nước hâm chọn nhiệt độ chiên cho bếp bên trái chế độ nấu cơm nấu cháo cho bếp bên trong và nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng cũng có hẹn giờ ở bếp nướng thì nó cũng có cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm ở vị trí số 15 đến với hàng trưng bày bếp này chỉ là hàng trưng bày cũng có mặt men chống xước có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi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 Cố mặt kính à, cường lực viền bằng inox nè Bếp này thì nó à, cao cấp hơn những con bếp khác là nó sẽ có à, tính năng nướng tự động theo loại thực phẩm Nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử Hẹn giờ nướng Nướng là hai tầng lửa Ở bếp bên phải thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên, nấu nước và chế độ hâm Và thêm cái chế độ rang ở cái nút 3 giây đó ở bếp bên phải bên trái thì nó sẽ có tính năng nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nấu thì bếp này nó hẹn giờ nấu thì chỉ có một bếp thôi ở vị trí số 18 này cũng như ở uh, những cái chức năng nấu của nó cũng giống như ở bếp bên uh, dưới này ở vị trí số 17 nhưng nó sẽ thay đổi cái vị trí bên phải hoặc là bên trái đó là thiết kế của nhà sản xuất để phù hợp cho thói quen của mỗi người ở bếp nướng thì nó chỉ có hẹn giờ nướng nướng thì hai tầng lửa đến với dòng bếp ờ, số 19 này đây là dòng bếp Paloma 61 VWCK thì đối với dòng bếp này nó sẽ có hơn những cái dòng bếp khác là nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp thì ở phía bên phải đó nó có cái màn hình hiển thị đây đây là cái à, hiển thị cho mặt bếp đây mô phỏng cái mặt bếp của nó thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút đồng hồ nó sẽ sáng đèn lên ở vị trí bếp nào là nó sẽ hẹn giờ cho bếp đó ở bếp nướng thì nó sẽ mặc định cái thời gian hẹn giờ nướng các bạn có thể tăng giảm lên được tối đa khoảng à, tối đa được 15 phút bằng cái dấu cộng dấu trừ tiếp theo đến với dòng bếp cao cấp hiệu Rinnai ở số thứ tự là 20 bếp này được sản xuất vào năm 2016 thì bếp này nó hơn những con bếp khác nữa là nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp chọn nhiệt độ chiên cũng vậy nó cũng hai bếp đều có ở bếp bên trái thì nó sẽ có tính năng à, rang nút 3 giây ở bếp bên phải thì nó sẽ có thêm tính năng nấu nước và nấu cơm ở bếp nướng thì nó sẽ có tính năng là tính năng hẹn giờ nướng nút điều chỉnh ngọn lửa nướng là nút điện tử và những cái chế độ đồ nướng và nướng tự động theo loại thực phẩm này nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đây ở vị trí số 21 cũng là dòng bếp Rina có mặt kính cường lực thì những dòng bếp Rina mặt kính cường lực có kiềng nắp che đầu chia lửa này và cả nắp khối này đều là inox thì bếp này nó chỉ ờ, nướng một tầng lửa thôi và hiện giờ nướng còn những cái chức năng nấu nướng thì nó cũng giống như những dòng bếp khác thì qua đây tôi cũng sẽ giới thiệu thêm một số dòng ờ, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ âm có những cái giá ờ, phù hợp cho các bạn lựa chọn thì những dòng bếp này thì tôi vẫn chưa vệ sinh các bạn muốn vệ sinh thì mình sẽ yêu cầu shop thì sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào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 thì để trở lại với video clip ngày hôm nay á thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính để à, test giao cho khách thì đây là dòng bếp Rinnai model của nó là KGM 64 TVW thì bếp này là dòng bếp à, mặt men chống xước nhưng mà nó sẽ có những cái tính năng à, là hẹn giờ nấu đây chế chọn nhiệt độ chiên cho bếp bên phải này và cái nút rang bếp này nó sẽ có hơi đặc điểm nổi trội hơn những dòng bếp khác là ở vị trí những có chức năng đó đây là nội thất của bếp nè <coughs> giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem được ngoại thất và test những cái tính năng của bếp bếp này có mặt men chống xước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 thì đối với dòng bếp này á nó sẽ có một thêm cái tích hợp cái nút rang ở trên đây đây là nút 3 giây nè thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ ở que cảm biến nó lên từ hai trăm rưỡi nó sẽ tăng lên 300 độ giúp cho ta rang xào được những món có nhiệt độ cao á, nó kéo dài được thời gian lâu tắt lửa hơn nhưng mà nhiệt độ ở que cảm biến này nè nó đạt đến 300 ờ, độ thì bếp nó cũng sẽ khóa ga vậy là nó cũng là rất là bất tiện khi chúng ta nấu hay rang những món có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ tắt lửa thường xuyên rất là bất tiện cho chúng ta thì shop chú ờ, shop rẻ hơn khuyến mại của chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang <coughs> để cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa thì khi gắn á, bạn nào mà mua có nhu cầu sử dụng cái công tắc rang đó thì có thể liên hệ đến shop đối với dòng bếp này á, các bạn gắn thì shop sẽ gắn tích hợp vào cái nút rang ở đây ba dây này khi các bạn sử dụng á, thì các bạn sẽ đè giữ phím ba dây này đè giữ để nó sáng đèn lên thì ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa khi các bạn không sử dụng ờ, cái chế độ này nữa thì các bạn sẽ nhấn vào nút này để tắt đi bếp nó sẽ trở về trạng thái bình thường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 và ở bếp bên phải của tôi thì nó cũng có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên nhiệt độ mặc định vào là 180 độ đây là nhiệt độ khuyến cáo được sử dụng các bạn có thể thay đổi tùy ý 1 đến 200 độ này hoặc là 160 và bên này là cái chế độ rang